Bạn ơi giới thiệu về mình đi Em tên là Nguyễn Đình Khoa Năm nay 29 tuổi Hồi trước học nhiệt lạnh trường đại học công nghiệp Nhưng mà giờ ờ, chuyển qua kinh doanh rồi Kinh doanh gì? Quán trà sữa và cua, tôm khô Bán trà sữa và cua hả? Trời ơi Quê ở đâu? Quê em ở ờ, Hồ Chí Minh City chị Rồi, vậy ha bạn nữ giới thiệu đi dạ em xin giới thiệu là em tên huân năm nay em 25 tuổi hiện tại em đang làm vị trí tiếp tân ở spa với lại thẩm mỹ viện tiếp tân ở đâu em dạ ở quận phú nhuận ồ gần nhà gần em gần em thẩm mỹ viện gần nhà em á chị anh làm ở trên gò pháp á chắc cũng giáp với anh phú nhuận á em dạ em làm ở nguyễn văn chổi à nguyễn văn chổi là gần chỗ anh rồi đó cách dạ. có chừng năm số cây à hỏi ai đưa đón em đi về à, ai đưa đón em đi về vậy có cần xe ôm không không biết nữa <laughs> thích ăn cua không em dạ thích thích rồi yên tâm đi trước giờ có mối tình nào chưa dạ chưa luôn chị chưa luôn 25 tuổi chưa có mối tình nào hết chắc chị không tình quá à thiệt mà tại sao cũng duyên dáng xinh xắn vậy mà không ai để ý một phần cũng do em ít tiếp xúc với nam giới á ngày xưa đi học thì còn có gặp một hai thằng bạn sau này ra làm toàn là nữ không à gặp hai thằng nào cô này giọng của men ghê luôn á <laughs> Thì... hai thằng bạn chắc không yêu được rồi Không Không yêu Không yêu thôi Là sao? Cũng nhiều người nói em hơi dữ chút ừ. Bây giờ bạn trai bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em em nên nói thật thì nói dối anh à? không nói thật ở đây không có nói dối nha chắc mấy chục trời ơi dữ vậy trời nhưng mà em thương có người à người yêu đã được bao lâu quen được hai năm mấy mà chia tay chắc cũng gần 10 năm rồi vậy là 10 năm nay là toàn là coi như là thế thân không thôi phải không dạ có bồ chứ không có người yêu có bồ là sao có bồ là, là sao? sao người yêu là sao nghĩa là không có người mình yêu có bồ thôi từ bồ cách tới nó cách tới người yêu xa không xa lắm á chị bây giờ lên đây kiếm bồ hay kiếm người yêu kiếm vợ chị ơi trả lời dữ thiệt được hài hước ra ờ tiêu chuẩn kiếm vợ em sao biết bán cua <laughs> à, chỉ cần à, thông minh à, hài hước giúp giống như Harry Potter dễ vậy ý em nói em trấn thành nữa hả <laughs> bóc dáng dạ bốc dáng à, cao trên mét sáu là được rồi chị đừng cao hơn em rồi à, em bản thân em thì đòi hỏi cũng hơi cao ha Harry Potter rồi ha mình có điểm mạnh điểm yếu gì à, điểm mạnh của em á, là em biết lắng nghe luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu điểm yếu điểm yếu của em á là em rất là bề bộn nghĩa là em về nhà em quăng đồ tùm lum á đồ nhà em giống như bãi rác vậy á ai dọn dẹp em đang kiếm người dọn giùm em bán trà sữa mà để, chuột chuột hamster rồi đuôi mà đã vậy còn ở dơ nữa bề bộn nữa ủa rồi người mình có ở dơ không dạ không người em sạch lắm chắc không chị qua hửi thử là biết rồi chị ơi, mắc mới gì tôi hửi thử trời qua hửi qua hửi mắc mới gì không hửi thơm mùi thơm nhân tạo hay là mùi thơm tự tạo mùi thơm tự nhiên á chị mùi cua đó qua đi tượng tự nhiên nó muốn rối loạn tiền đình rồi anh ơi hỏi cô này đã mình có uh, tật xấu gì không tật xấu của em chắc là do thích trai đẹp thôi giống ai dạ cỡ Captain America cũng được Captain America mới được em thích người đó nhưng mà không cần thiết phải y chang như vậy để cái chuẩn em sao cụ thể cao mập ốm dạ chuẩn của em thì cũng phải cao hơn em nếu mà cao trên một mét bảy thì tốt thân hình thì đừng có mập quá em làm thẩm mỹ anh này mặt mụn rồi nám rỗ rồi tàn nhang rồi được không dạ không phải láng mới được hả? dạ phải láng em sợ mấy người bị mặt này nọ sao bạn trai cười vẫn mỉm hoài vậy em thấy là em cũng tạm tạm được đó anh tạm tạm được hả <laughs> được sở thích của bạn là gì em là thích uh... thua ờ. thua rồi thua rồi <laughs> sở thích của em á là thích ờ, chở chó đi dạo là thích đá banh <laughs> chở chó đi dạo cái gì vậy không có gấu thì chở chó chứ sao anh ngộ nha <laughs> sở thích gì lạ vậy sở thích bỏ cua vô lòng á rồi nuôi chuột rồi chở chó đi dạo á cao mét bảy thôi hả dạ. có ăn gian không đâu đứng lên coi thử coi này mét bảy đúng không anh linh đúng đúng á bảy bảy mốt gì đó nhưng cái bụng hơi bự nha do là mấy tháng nay em bị chấn thương không đá banh á nó mới mập lại đây coi hên quá này nhạt mũi bây giờ mình đã ờ, tính gì tới chuyện hôn kết hôn chưa dạ tính rồi chị bao lâu mình kết hôn được khoảng 6 tháng tới năm chuẩn bị được những gì rồi em giờ chắc cái gì em cũng gần có rồi gần là sao thì giờ em chỉ cần mua thôi chuẩn bị mua gì chuẩn bị uh, chắc mua nhà định mua khu vực nào theo tình hình hiện tại chắc mua ở quận 8 mới có tiền mua vậy cũng được rồi miễn có nhà là được rồi ví dụ mai mốt về à, lấy nhau tiền ai giữ à, nhất vợ gì trời vậy hả à. à, vậy được thôi vậy đó được rồi <laughs> cũng thoải mái ha được. Dạ. nói chung cũng ga lăng Ây da cũng được đó mà không biết cái, mặt có có cải thiện được không chứ mặt này cũng không được đẹp lắm Qua coi coi đàn gái sao Coi đi rồi Thôi thôi dễ thương quá à. Làm gì giật mình hú hồn hả dạ. bạn trai bên đây uh, tính hài hước vui vẻ em có yêu cầu gì bên đây không ảnh có thích nhậu không thích nhậu không ảnh ảnh à, không có thích nhậu em nó uống mà hai lon là gân anh về rồi anh có hút thuốc không anh không luôn hút thuốc có hại cho sức khỏe dạ được không em mấy cái yếu tố đó thì được được à hả dạ dễ thương lắm nha à, hôm nay mình đi có đi với người thân không dạ có em đi với má rồi dạ, có các tường chú Đường linh dạ chào cô dạ cô ờ, nhận xét ờ, bạn trai bên đó là sao cô thì cô cũng thấy nó vui tính mà không biết con gái con thương con gái cô có đồng ý không thôi <laughs> gái cô có hả sao 25 tuổi chưa có mối tình nào xưa nó học thì đi học rồi về về sau học chương trình này chơi là bà ngoại nó kêu lên kiếm bạn cũng muốn cho nó có tấm chồng thì ngoại có đặt ra tiêu chuẩn gì gia đình có đặt ra tiêu chuẩn ờ, kiếm con rể như thế nào không cô biết nó biết trên dưới biết người lớn này nọ con sẽ đừng có gia trưởng nữa bé hồi đó giờ chưa biết nấu ăn gì chưa đi học xong mẹ làm về là người nhà làm hết á chiên trứng kia được không cô nó chưa đụng hồi xưa giờ chưa đụng tấm bắp nút trời đất ơi <laughs> nấu mì được không được. mì gói chắc nấu được <laughs> ủa vậy rồi mấy mốt về rồi là à, ăn uống làm sao cứ luộc cua ăn suốt thôi gì đâu không uống trà sữa trời ngon lắm giờ mình về đi học được không cưng dạ học được. sơ thôi rồi bạn trai có đi với ai không dạ mọi người tưởng em đi đám ờ, hỏi nên đi đông lắm anh ơi có mẹ em sếp em bạn bè em <laughs> đâu đâu đâu cho gặp chào cô cách Tường chào chú Quỳnh Linh dạ chào cô à, tôi là mẹ của Khoa dạ anh chào bác <laughs> mẹ thấy là bạn gái bên đây á, là dễ thương thấy nói chuyện cũng hiền thì từ xưa tới giờ mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của con rồi à, nếu mà sau này có tiến tới với à, với à, khoa thì à, tập cho nó cái thói quen nó phải biết dọn dẹp ở nhà toàn là mẹ dọn dẹp không à mẹ cũng quải lắm rồi <laughs> à. dạ không biết là bác có chịu được dâu mà không biết nấu ăn không <laughs> dọn dẹp thì con làm được cô cũng dễ lắm tại vì à, từ xưa giờ là nhà có mình cô là hoa hậu à cô đi dạy từ sáng tới chiều cho cha con ăn cơm bụi luôn thứ bảy với chủ nhật á, thì mới ở nhà nấu cơm đồ ăn cứ mua để sẵn tủ lạnh đó rồi tự chế biến tự ăn nói chung là nó cũng biết tự lập với khoa thì nó có trách nhiệm thành dạ. ra cái đó để từ từ mình tập cũng được rồi đó giờ là ưu là quyền quyết định lại là ở hai bạn kéo màn lên cua chuột gì đó tặng đi <laughs> cái này anh à, tặng em để khi nào em nuôi em dạ mới cơm mới cười còn cái này á là em đừng nuôi nha mày à, ăn dạ cảm ơn anh nhiều dạ. khi nào em ăn mà thấy ngon thì nói anh anh ship cho trọn đời dạ cái này đặc biệt các em xưa giờ bạn muốn hẹn hò đây là lần đầu tiên luôn đó tưởng ông nói à, tặng hai cua này em nuôi đừng ăn nha <laughs> anh thấy em sao anh thấy em dễ thương nhìn hiền dạ còn em thấy anh sao anh cũng được anh anh nghĩ sao nếu mà em không thích làm dâu ủa anh anh cũng không thích làm dâu nữa làm dâu chi à, không làm dâu ai chịu không à, ờ. <laughs> ý là em không thích uh, vợ về làm dâu à, à. em không thích làm dâu Vậy, ừ, anh có gì hỏi em không ừ, con anh muốn mấy đứa chỉ một hoặc hai thôi một hoặc hai ừ. ừ. em anh có xăm mình không có có hả em không thích xăm mình giờ lỡ xăm rồi giờ sao giờ tao tốt hết trơn rồi lỡ xăm có chút xíu có lẽ giờ cái thời anh còn nhỏ anh xăm này lúc anh còn trẻ trâu quá sao em không thích người con trai xăm mình em không có đánh đồng nhưng mà những người mà xăm hình á thường hay thể hiện mình là dân chất chơi kiểu mà làm màu á anh, anh đâu có xăm mấy cái hình đó đâu dạ với lại anh xăm trong người không ai thấy á vậy hả sau ừ. này chỉ có vợ anh thấy thôi đúng không ừ nhưng bây giờ hiện tại là xăm hình gì hay là xăm hình bạn gái cũ <laughs> trời chị nói nói về hàng gái chứ không dám quen em luôn rồi <laughs> vậy là có thiệt luôn hả rồi xong luôn <laughs> không cần biết không cần biết trời ơi mà xăm hình xăm cái mặt người hay xăm tên xăm mặt người vậy sao xăm em cái cũ gái cũ hả mà về mình xăm cái mặt em dậm lên cái mặt đó thì chị thấy nhiều người rồi ờ, anh nghĩ là cái chuyện xăm hình á là không quá phải khứ đi. quá khứ dĩ vãng chứ anh cũng không có thích thể hiện gì hết đúng rồi chỉ là anh lỡ hồi đó còn nhỏ nên suy nghĩ không chín chắn thôi đúng rồi. chứng minh một cái điều là khi yêu người ta quyết liệt lắm đã yêu là yêu quyết liệt và khi cái chuyện nó qua đi rồi giờ còn nhớ gì nữa không ờ, cũng lâu quá rồi nên 10 năm rồi đúng không dạ ừ coi nó hết rồi bây giờ là em nhìn bạn gái đi em cảm nhận thế nào đau tim đọc thình thịch rồi nè anh chứ à, hồi đó đến giờ em nhìn mấy người khác em không có em hãy suy nghĩ thật kỹ và nói cái gì đó thật thuyết phục với bạn người bạn nữ anh thì dắt cái chuyện này anh đang nói không có hay nhưng mà anh à, thật sự là muốn cùng em ừ, tìm hiểu ừ, rồi à, từ từ em có thể quyết định có quen anh hay không dạ Bây giờ à, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút Suy nghĩ thật kỹ nha ừ. Chuột cua dẹp qua một bên Xem đối tượng này à, có thể đi cùng ta một đoạn đường dài hay không Bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu một hai ba Hết thời gian Em có bấm không? À Có bấm mình à, có chứng kiến của mình dạ. anh biết rằng à, tuổi trẻ thì nông nổi ha còn cô gái ừ, chị cảm thấy cái cảm giác của em không có miễn cưỡng cũng không hạnh phúc đâu đúng rồi dạ. chính xác là như vậy à, chúng tôi cũng không khuyến khích mà các bạn phải bấm nút nói chung là chúng ta có duyên mình rung động thì mình nợ. mới bấm nút à, mình không rung động thì nợ. thôi